Xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Quy Cây Quốc của mình nha Hôm nay mình sẽ làm một món tráng miệng của Pháp rất là nổi tiếng đó là món chuối đốt rượu Lambo bùm bùm bùm bùm Chiu à, Lửa bốc bùng các bạn rất đẹp nhá Rồi hôm nay mình sẽ bắt đầu với nguyên liệu đầu tiên nha Mình sẽ đi decor cái phần trang trí trước Với 200g đường và 100 lít nước các bạn nha Mình sẽ tạo hình cái ờ, đường á coi cho cái món chứa rượu này thì ờ, nấu thì các bạn đơn giản thôi các bạn lấy đường với nước trộn chung rồi nấu nấu đến khi mà, mà hỗn hợp chuyển qua cái màu nâu cánh gián là ok các bạn <coughs> mình ờ, lưu ý là các bạn để lửa vừa vừa đến khi mà nó chuyển màu và thứ nhất quan trọng nhất là không có được dùng muỗng đũa đĩa hay bất cứ vật nào mình tác động vào cái hỗn hợp trên nha không khuấy như vậy giữ nguyên hỗn hợp này luôn nó khi nó chuyển màu thôi thì có thể thời gian khá là lâu từ 10 tới 15 phút tùy theo mức độ lửa của bạn nha nếu nhà chuyển màu vàng cánh dán là rất là ok còn nếu mà hơn nữa thì sẽ chuyển màu đen là xong luôn khét lẹt luôn là khỏi ăn luôn rất là đắng các bạn nha cái này giống như tạo màu caramel vậy đó nhưng mà mình tạo đặc á nên sáng lát hồi khi mình nó nguội đó nó khô lại sẽ tạo hình rất là đẹp thì mình chỉ làm mẫu thôi nên không có được đẹp lắm các bạn nào có khéo tay thì mình tung hoa vẽ bút gì đó ở ờ, tại tạo hình thế của mình Đây, cái món này à, làm hơi lâu nên phải mình phải làm trước để các bạn à, à, thấy được cái kỹ thuật mà tạo hình mình sẽ đun lửa đường với nước chuyển màu nâu thì mình sẽ dùng cái giấy nến đó mình sẽ tạo hình với nến <coughs> tạo hình này rất nhiều kiểu các bạn nó hay dùng với cây các bạn để nhúng vào hỗn hợp này xong rồi để cho nó tạo một cái hình vuông hình đồ nhọn cũng đẹp lắm còn không thì dùng muỗng mình vẽ ý mình thôi nó hộp sôi cứ lên rút nó sẽ sôi và sẽ rút từ từ và nó chuyển màu các bạn nha để ý nha phải để ý từ 10 tới phút 15 phải để ý các bạn chuyển màu rất nhanh đó các bạn thấy không nó chuyển màu ờ, cánh dáng rồi đó các bạn à, chuẩn bị rồi đó mình sau khi đó mình sẽ để nguội mình sẽ à, lấy cái muỗng mình sử dụng luôn mình để nguội quá nguội quá đặc thì sẽ không tạo hình được rồi tiếp theo mình sẽ bắt đầu cắt giấy và mình sẽ hỗn hợp để các bạn thấy đây là mình sẽ test trước cái mẫu trước để các bạn thấy hỗn hợp nó chưa có chuyển màu đó vẫn còn hơi trắng nha đó, mình tạo hình trước màu này à, nha, trắng nha sau đó mình nấu thêm mình sẽ tạo hình với cái màu màu nâu cánh dáng đó các bạn ờ, muốn vẽ hoa muốn vẽ chim cành cây cảnh gì đó cứ thả sức sáng tạo cứ vẽ thoải mái các bạn không giới hạn nha mình ờ, không vẽ đẹp lắm là mình chỉ vẽ ờ, hơi gọi là lông <laughs> xộn chút xíu thôi các bạn không cảm nha chỉ <laughs> là chỉ các bạn cách cây nghệ kỹ thuật mà vẽ hình tạo nên bằng đường á nước đường á nó các bạn để khoảng cỡ 10 15 phút á thổi trong gió giá lạnh xíu bắt đầu sẽ đông lại à, ờ, các bạn chỉ cần ờ, gửi miếng giấy từ ra là ok nhưng mà gửi từ như các bạn nếu bàn tay quá nó sẽ bị gãy <coughs> nay mình ờ, sau khi nấu thêm được ba hai phút thì bắt đầu chuyển màu cánh dáng à màu này nó cực chuẩn là đẹp các bạn nha nó giống kiểu màu caramel đó mà nã bánh lăng đó, sẽ biết cái màu này nó màu rất là đẹp đó, nhưng mà là thật xíu là bắt đầu cũng dễ thôi đó đó, muốn vẽ như thế nào các bạn cứ vẽ thoải mái nha các bạn lưu ý ra cái đường mình á, nếu mà nó tạo bằng mình mình, mình, mình kiểm tra bằng cái muỗng á nếu mà nó chảy sờ sờ tức là ok còn nó lỏng lỏng các bạn hãy nấu một chút xíu nha và không lúc mà các bạn nấu ban đầu tiên hãy giảm lượng lượng nước lại tùy mình nên mình à, cân đong đếm sao cho phù hợp với một phần nữa do mình nấu à, lửa hơi lớn á nên nó chưa kịp bốc hơi nước hơn mình có hơi lỏng chút còn bạn nào mà nấu lửa da nhỏ riêu á thì lửa bốc khi mà nước bốc lên lên hết tầng mộ còn lên lửa thì sẽ rất là đẹp nó thật giờ đơn giản vậy thôi các bạn đợi ngồi xíu là bắt đầu mình lấy cái bình gì coi chung với món ăn mình thôi các bạn Thì nha tiếp tục nha các bạn đây phần món chính mình sẽ có chuối nha dùng chuối cay các bạn các bạn dùng 7 tấm quả nha thì các bạn muốn ăn nhiều ít thôi rồi bơ mình dùng 20 gram nha các bạn rồi đường thì mình dùng uh, 40g này mình sẽ làm đường nước sốt cam á, đó, cam mình dùng 400g à, là khoảng hai trái các bạn rồi thêm rượu à, rượu mật nghe hoặc là rượu mười cam không mình dùng rượu đun cũng được 20ml các bạn nha còn à, cam thì mình chỉ cần vắt lấy nước thôi các bạn được cái cam sành đó cam sành mà chín chín chút chút thì khi mình làm nước sốt nó sẽ ngọt và liệu hơn còn nếu mà ừ, còn non quá còn chưa có chín đó sẽ bị chua các bạn phải tăng lượng đường một xíu để cân bằng lại nên các bạn nhớ nên thử lại nha tại vì cái ờ, định lượng mình tính ra tùy theo cái ờ, cái cam nữa các bạn nha mình phải ờ, thử lại xem cái độ ngọt độ chua nó đã phù hợp chưa nó cân bằng giữa ngọt và chua chua quá cũng gắt mà ngọt quá thì cũng gắt các bạn cam thì các bạn có thể dùng mấy bắt cam không thì mình chắc tay cũng được này có hai trái bị tay do lẹ chứ mất công lấy mấy mắt cam thì tốn thời gian bắt xong thì các bạn chỉ lọc qua đây thôi nên gọn lẹ các bạn nha thì nước sốt này mình sẽ nấu chung với cái rượu ờ, rượu ngọt á cộng với đường để nó, nó sệt lại các bạn để làm cái nước sốt cam Đó. ăn với cái, uh, chuối đốt rượu rất ngon nha chuối có đốt rượu sẽ có mùi thơm và vị ngọt của chuối cộng với cái vị chua chua cam nó rất hợp các bạn khi sau khi một bữa ăn kết thúc thì cần có một món tráng miệng ngọt sẽ làm bữa ăn càng thêm thú vị các bạn nha món này thì sẽ có ờ, ăn kèm với thêm chút kem vani và có thể thêm một chút trái cây như là dưa lưới dưa hoàng kim ờ, cam hay là trái cây chua kiwi dâu cũng được các bạn à, ăn chung hai người ờ, bên châu Âu ta ăn không phải ăn một món mà ta có nhiều món khác nhau gọi là món ăn kèo topping các bạn à, đợi ngáy rồi để ngáy nha rồi sau khi lọc được phần nước cốt cam thì ờ, chuối cũng vậy cắt chuối và lột vỏ chuối thôi còn nếu bạn nào xiên thì ờ, lột thêm cái ờ, chỉ nữa chỉ chuối nữa thì về về chuối này thì đơn giản quá rồi thì đó mình có làm một bài về chuối cái bài các bạn có nhớ cái bài bánh chuối nước nướng không đó cũng dùng chuối cao luôn đó chuối cao sử dụng làm bà làm cho món tráng miệng khá là ngon hình dáng rất là đẹp không có thô như quả chuối chú xà chú sứ của mình mà nó không có dễ bở như chú già nên chú cao ăn rất là chuộng bên tay các bạn nhiều món ăn chú chuối cao lắm rồi các bạn luộc à, bảy tám trái không muốn ăn nhiều hơn thì luộc hết mãi cũng được tại các bạn nha ai thèm chuối cứ ăn nhiều càng tốt có nhiều kali mà rồi gì <laughs> rồi tiếp tục mình sẽ làm phần nước sốt cam cho các bạn thì các bạn cứ bắt nồi lên rồi cho nước cam đường với rum vào và nấu thôi đầu tiên thì các bạn cho cam vào trước cho đường vào trước để mình nấu để cho đường nó tan ra hoàn toàn rồi hãy bỏ cam vào trước thì nấu cái đường này thứ nhất là sẽ tạo các cái màu tạo mùi thơm đó như mình nấu đường nó chảy nước các bạn sau đó mình cho nước cam nhiều lung vào người Âu thì ta ít khuấy lắm ta để lên lên nấu tự nhiên vậy đó à, không bị không có tác động bởi gia vật lý à, gia nhiệt vô ảnh hưởng nhiều rồi khi mà đường tan thì bắt đầu mình cho rượu và cho nước, nước cam vào các bạn nha nấu khoảng 10 phút cho nó sệt lại nó sạch lại thì các bạn sẽ ăn vào cảm giác vị nó sẽ chua và ngọt thanh lắm kiểu như nó chỉ cần các bạn để một phát thôi bạn cảm nhận là nó, nó chua và thanh tới cỡ mấy phút sau bạn các bạn mới hết cảm giác chua với thanh vậy kiểu nó động lại trên cái đầu lưỡi mình các bạn với là việc rất là đậm đà luôn á vậy đủ các bạn cho 20 lít 20 lít vô nha đó bạn nào ờ, có rượu mặn nha thì tốt rượu xịn á nó sẽ tạo vị sốt ngon hơn còn không thì rượu rung cũng được đó. rồi nấu riêu các bạn rồi tiếp tục cho cốc cam vào thôi cam sành này mình lựa trái cũng khá là hơi dài chút xíu nên nước khá là ngọt rất ok các bạn à, đừng có lựa trái non quá cam sành thì đưa nước rất nhiều rồi rồi nấu đến khi nào mà nó sạch lại là ok các bạn rồi ok phần nước sốt mình đã đưa xong mình đã để riêng nha mình tiếp tục phần quan trọng nhất nha các bạn là phần đốt rượu chứ đốt rượu thì các bạn nhớ nha mình sẽ mở cái um, cái chảo phù hợp với cái bếp ga mình đó nha dạ, bếp ga mình nhỏ là mình sẽ dùng chảo nhỏ các bạn nha để mình tạo cái độ nóng cho cái mặt chảo mới đủ độ nóng để mình đốt cái rượu được thì đầu tiên các bạn cho phân nửa gần bơ vào trước 10 gram bơ trước á 10 cho 20 gram bơ vào trước đó, để mình à, thay à, mình tạo cái à, độ nóng cho cái chảo đó, các bạn nhớ lửa, lửa, lửa lớn nha thì rượu nó mới khi gặp uh, lửa đó, cái cồn nó sẽ tác động tạo ngọn lửa rất là đẹp luôn chú ý nhìn nha chỉ có ba bốn giây thôi các bạn ơi mà này biểu diễn rất đẹp các bạn đó, mình sẽ để lửa lớn đầu mình cho chuối vào mà thấy thấy lửa lớn chưa xèo đã luôn á đó. đó, đó chưa giờ đã có rượu đã có uh, lửa đó chưa có rượu đã có lửa đó đó mà biết các bạn chào nóng thế nào nha đó cái định cứu này là phải nhất là chảo chảo phù hợp với cái lửa mình rồi với lửa phải đủ nóng ở bạn nhìn nè chuẩn bị nha bùm bùm chiu chiu phùng lên rất là ghê các bạn nhớ nghiêng trả 45 độ nha đó uh. ghê chưa đó tại vì cái camera mình không quay hết được ngọn lửa rất là cao các bạn các bạn coi chậm lại lúc đó rất là đẹp luôn á tuyệt vời nhé đó thì đốt lửa sẽ tạo mùi thơm cho cái, à, cái chú rất là ngon thì, thì ngoài cái à, Ờ, đốt rượu này mình có thể đốt hải sản hay đốt gì để khử trùng khử mùi rất tốt các bạn nha đó thì sau đó mình cho phân nửa bơ bằng lại thôi để tạo cái độ béo cho cái ờ, món thì bơ mình cho trước nóng nó sẽ mất hết mùi béo các bạn mình chỉ sau khi tắt bếp thì mới cho bơ vào thì sẽ tạo mùi béo rất ngon rồi ra món là tuyệt vời các bạn nha các bạn đã đã chưa này biểu diễn là ok các bạn nha à, ăn rất là ngon này một trong món món mà người ta ở Âu Châu biểu diễn tráng miệng á dành cho giới thượng lưu quý tộc á biểu diễn tại bàn á rất là ok luôn á tuyệt vời rất là đẹp tiếc là không các bạn xem được nguyên ngọn lửa nó cao thế nào đẹp lắm các bạn ơi rồi xong rồi mình lên món rồi ăn thôi chiến thôi nha mọi người Tàn tàn tàn tan. Nguyễn Thiên Quốc xin mời cả nhà một dĩa chuối đúc rượu Rất là tuyệt vời, rất là ngon người nha Chuối thơm thơm, cộng mùi rượu Nồng nồng Ăn rất là quyến rũ luôn Đúng chữ Pháp luôn Lãng mạn luôn Chúc kem vani Và chúc uh, dưa lưới cộng với và trái cây chua chua như là dâu phú tử hiệu quốc nè ăn rất là ngon mọi người nha cái đường kem thì các bạn nhớ ờ, ăn sớm sớm nha không nó tan thì nó không được đẹp lắm còn các bạn có nhìn thấy ở bên trên là cái gì không đó nó phẩm của mình đó không nghệ thuật của mình đó mình là tạo đường đó các bạn thấy lạ không vô trắng mì vàng <laughs> nghệ thuật của riêng mình không đụng hàng với hai lỡ là cho mọi người xem tác phẩm của mình luôn đó tác phẩm phi thuyền trên vũ trụ mà không biết vũ trụ gì đây đó mọi người xem ngon không ngon không đó tuyệt vời nhé đó rồi mọi người làm đi đốt rượu trong cả nhà cùng là chiêm ngưỡng nè đó, nhớ nha chảo phải vừa với lửa mình thứ hai là là phải uh, cái lửa phải lớn thì khi mà đổ vô nó mới tạo được cái level được nha mọi người rồi nhớ cho mọi người được mở máy làm mắt nha rồi có gì thắc mắc thì nhớ hỏi mình nha mọi người ơi nhớ đăng ký và share clip này cho cả nhà cùng xem nha hẹn gặp cả nhà ở những clip sau bye bye hẹn gặp lại chúc cả nhà nhiều lắm